để biết thì nó cộng với 13 tâm sở trung tính cộng với 14 tâm sở tiêu cực nó thành ra tâm ác rồi cái tâm cái biết đó, cộng với 13 trung tính cộng với 25 tích cực 25 tâm sở tích cực thành ra là tâm lạnh là tâm thiện là tâm tốt đó là cấu trúc căn bản bước hai tất cả tội lỗi của phiền não của chúng sinh đều đi ra từ cái 14 tâm sở tiêu cực và tất cả gọi là công đức tất cả hạnh lành tất cả phước báo tất cả hạnh tu đều đi ra từ số 25 à, từ 25 tập sở tích cực cũng từ cái 25 đó mà nó ra 10 35 mặt nó ra cái gọi là 37 phẩm trợ đạo tức là 37 bộ đề phần Đấy không nhớ vấn đề bấm nữa rồi cũng từ cái 14 nó ra cái thập ác mà cũng từ cái 25 nó ra cái thập thiện không? như vậy mình thấy thập thiện là thập độ nè ba bảy bộ đề phần đã đi ra từ 25 rồi thập ác rồi ngũ nghịch đại tội rồi đó là anh đi ra từ 14 rồi đó là nói căn bản rồi mình ôn lại hai bài giờ ôn qua tới bài thứ ba ừ. tùy vào cái trình độ của chúng sinh mà cái chữ ác đó nó được định nghĩa ra sao đây là bài học sáng nay cái này tôi cũng chưa từng biết qua chưa từng biết qua cái này tùy vào cái trình độ của chúng sinh đó, mà cái chữ ác chữ thiện đó nó được định nghĩa khác nhau khác nhau sao lắc ví dụ à, ở cái trình độ sơ cơ đó, thì à, ác nó chính là 14 tâm sở tiêu cực không và thiện là 25 cái tâm sở tích cực đấy nhưng mà tùy cái trình độ chúng sinh có chúng sinh thấp ở cái chúng sinh thấp kém đó, thì cái 14 đó, tâm sở tiêu cực tức là cái ác đó nó biểu hiện qua ba cửa tức là cửa thân cửa khẩu và cửa ý chúng sanh mà gọi là hạ cấp á, thì nó ác trong cả ba cái này luôn hiểu không có nghĩa là cái phiền não nó đủ ba dạng tức là cái phiền não gọi là cái dạng là vi tích kamat cái ly xả là phiền não gọi là bộc phát qua thân khẩu à, cái muốn ờ, tránh áp cái phiền não này là chỉ có giới thôi giới nó, nó, nó giúp mình tránh áp được cái loại phiền não này thứ hai gọi là pariyutha nó cái lì sát tức là cái phiền não này là nó, nó không có bộc phát qua thân khẩu nhưng mà nó xì ra nó chỉ xuất hiện trong nội tâm của mình thôi à, là muốn trấn áp phiền não này là phải xài tới định à, tới định tới tuệ nhưng mà định và tuệ đó chỉ trấn áp trong cái trường hợp này nhé trong trường hợp này nè thì chỉ trấn áp ở cái mức tương đối thôi dầu là tứ niệm xứ hay là thiền định thì cũng chỉ là tương đối thôi tức là cái phiền não loại loại này nè cái loại phiền não mà, mà xuất hiện trong tâm mình ấy, à, nó chỉ trong tâm mình mà đặc biệt là định đặc biệt là định ờ, khi mình chứng sơ thiền nhị thiền nó lên thì bắt mặt tiền não nhưng cái bắt mặt này đó là bắt mặt tiền não thô tại sao nó gọi là thô là bởi vì thì phiền não này nó tuy nó không có biểu hiện qua thân khẩu nhưng mà có hai người biết được đó đó là đương sự biết mình đang có tham sân thứ thứ hai là người có thần có tha tâm thông thì họ cũng biết là mình có đang có tham sân nhưng mà cái phiền não thứ ba mới ghê à, cái phiền não thứ hai thì còn dùng định trấn áp được trấn áp tạm thời được nhưng mà phiền não thứ ba gọi là anusiyakilesa là cái phiền não mà coi như dạng tiềm tàng á có nghĩa là trước mắt thì không thấy nhưng mà về lâu về dài có dịp là nó trồi lên Đấy. cái phiền não này không có ai thấy trừ ra cái vị thánh mà vị thánh ờ, trừ ra cái người có học giáo lý người học giáo lý hoặc là bậc thánh à, thì mới biết lên loại thiền đạo thứ ba này đạo sĩ à, ngoại giáo mà đắc thần thông thao thông thông đọc hiểu được tâm của phạm thiên chư thiên nhưng không hề biết tới loại phiền não thứ ba này đó là phiền não phiền não tiền phiền não tiền tàn đấy tức là cái vị đạo sĩ nhìn thấy ai đó vị đó thấy ồ ờ, cái người này rất là thanh tịnh chỉ vậy thôi chứ vị đó không hề biết rằng cái khả thanh tịnh này rất là hạn chế chỉ cần gặp chỉ cần chiều nay sáng mai tuần sau tháng sau mới gặp điều kiện thích hợp thì phiền não nó bùng lên hoặc khá nữa thì kiếp sau tức là hết cái, cái, cái kiếp phẩm thiên có ví dụ chẳng hạn như vậy thì cái phiền não nó nó bùng lên nên và trên nên và mà trừ ra người học giáo lý trừ ra bậc thánh thì không ai biết loại phiền não thứ ba này à, nhớ nha cho nên phiền não nó có ba dạng như vậy và muốn muốn diệt hẳn cái phiền não thứ ba này chỉ có tu tập tuệ quán là chỉ định không có làm ăn gì định nó chỉ làm nền tảng cho tuệ thì được nhưng mà cắt đứt cái phiền não thứ ba này chỉ là tuệ thôi nha rồi cắt đứt cái khả năng từ não mà dạng khả năng từ não dạng tiềm tàng ấy. nhớ cái đó và quay trở lại cái đề tài này nãy tôi nói à, tức là tùy cái trình độ của chúng sinh mà cái ác nó được, hiểu như thế nào chúng sinh sơ cấp đó thì nó thấy rằng ác là phải biểu lộ ra mới gọi là ác à, chẳng hạn như ngày hôm qua cái cô tới thăm tôi, tôi nghe của nó tôi hải hùng luôn của nó tôi nghe suy giải tôi thích lắm con thấy sư giải làm sao con làm đúng vậy hôm nãy giờ tôi nói cô cô con làm chưa được nói gì cô để tôi xin con với bạn đó cô ơi cô con biết vậy mà con còn chưa được mà cô nói cô làm được bởi vì cô các vị cứ biết rằng cái việc não nó nó nói sao ta ở cái người thất học nghèo khó thì nó không có trộm cắp giật dọc chữ thẻo rượu được xem là người tốt có hiểu không ta mà nó biết dạ thưa là tốt đó là ở trình độ thấp nhưng mỗi trình độ cao hơn thì nó phải dừng lại đó nó phải dừng lại cái chỗ không có chữ thề nói tục uống rượu phun nước bọt xả rác ở trình độ cao hơn thì cái đó nó đã bắt rồi mà nó phải lên một chút nữa nó phải lên một chuyện nữa là gì nó phải biết làm việc nhà nó phải giúp cha giúp mẹ nó phải đối với bạn bè láng giềng nó phải tốt chứ còn cái cái vụ mà không có bậy đó là hay đó nhưng mà nó dành cho cái đứa tào lao chứ lên cái đứa lên cái trình độ cao hơn nữa thì sao ta nó phải biết làm việc nhà bữa nay tôi sẵn tôi nói lạc lạc đề người Việt Nam mình vô cùng bậy bạ ở cái điểm này cho rằng việc nhà là của mẹ của chị của em gái của đàn bà nghe kịp không đàn ông trong nhà nó là hoàn toàn có quyền ở trần ngậm cây tâm cầm tờ báo đọc rồi chờ cơm tới ăn xong đá cái chén đó là mẹ với em gái dọn chổng mông đó là một cái văn hóa rất là tồi tệ của Việt Nam trong khi một cái người trưởng thành ở Tây Phương thì ai làm được việc gì thì làm có đúng không ừ. ai kiếm từ lượng thì kiếm mà ai hút bụi đừng hút bụi ai quét nhà chùi cầu rửa chén nấu ăn giặt giũ được thì cứ làm đàn ông đàn bà à, có ngực có râu đều giống nhau hết còn Việt Nam mình thì không hãy đứa nào có râu là tính riêng mà có ngực thì tính riêng đó là cái văn hóa rất là tồi tệ của mình nha cho nên bước một là không chữ thề nói tục không có gọi là phun nước bọt rồi không có vừa xả rác không có mà phạm thượng vô lễ hỗn hào với người khác đó là mới bước một nhưng bước hai là phải biết làm cái trách nhiệm ở trong nhà trách nhiệm đối với láng giềng xã hội bước ba là bản thân phải có những cái kiến thức à, đủ kiến thức và trí nguyện trí lớn đó đủ để nghĩ đến nhân quần xã hội đất nước dân tộc và chúng sinh thế giới hành tinh đó nó đi từng bước nghe kịp không bởi vì đối với tôi một người mà không văn tục không trả rác không giữ thề mới bước một thôi bước hai là làm tròn trách nhiệm gia đình bước ba là biết bước biết ra ngoài xã hội không và bước bốn là biết nghĩ đến chúng sinh đến nhân loại đến trái đất đến môi trường không đến những đóng góp cho nền văn minh của nhân loại à, dầu văn minh vật chất hay là văn minh tâm linh thì đều là mình đều phải có đóng góp thì tôi cho đó mới là mà là hoàn hảo nha mỗi người đàn ông à, mà trong khi nó lẫn quẩn lanh quanh chỉ có biết vợ con nghề mái nhà tôi chê tôi chê mỗi người đàn ông mà chỉ biết có dân tộc đất nước mà không có cái tầm nhìn rộng hơn à, là tôi chê nghe kể không đó, tôi chê tôi chê này ông ông có chi lớn các vị biết là, là tại sao mà mà mà, mà trong kinh xếp người nữ người xếp sau người nam là có lý do bởi vì có ba lý do một là vì cái nghiệp nào làm người nữ nhớ không không kiểm soát được tình yêu và tình dục ừ. hai thích và ghét những cái vớ vẩn vặt vảnh ba không có nguyện lớn cho nên có râu không? lưng dài da rộng mà mắt và một trong ba cái này thì cỡ như vẫn là giỏm hiểu không ừ. cho nên cái thiện và cái ác ở đây đó trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt nhấn mạnh là tuy trình độ mà mình coi cái gì là ác à, chẳng hạn như cách đây khoảng 30 năm trong một cái buổi pháp thoại ở Bến Tre ở cồn cồn Phụng ấy khoảng ba chục năm rồi tôi đang giảng ngoài vườn chấm chôm rồi cũng đông lắm dòng họ gia đình ngồi nghe thì ông cụ 84 tuổi ông nói với tôi ông nói tôi nghe thầy giảng tôi cũng vui bởi vì đời tôi không có làm gì ác hết trơn 84 năm nay tuổi cái cồn này tôi không ra khỏi trên thì thờ cha kính mẹ dưới thì sống phải phép với anh chị em láng giềng rồi vợ ở con tôi làm tròn trách nhiệm đó ngài cho siêu thầy lên đây thầy coi là bao nhiêu rườm ruộng ruộng vườn là một tay tôi làm hết có thì ăn có thì tự đi đào mương bắt cá bắt tép về cho cha cho mẹ ăn chứ không hề trộm cắp lừa đảo ai hết thì ông hiểu chữ ác theo cái cái cái <laughs> đừng nghe điểm đè tôi dạ dạ tốt quá tốt quá chứ giờ hôm nay tôi, tôi tôi làm sao mà bây giờ có nghe là có thì ăn có nghe là ý ông ve nó là ông không có mà lừa đảo lật lọng không nghiện ngập nha không có nghiện ngập ông nói tự tin không nghiện ngập gì hết không trai gái đàn đấm không có mà bê tha trị lạc trác tán hư hèn đổ đốn không có ông chỉ có cái là làm ruộng xong có nên làm ruộng làm giường mà móc ao đào mương rồi nuôi cá thả tôm rồi, tới giờ là mò cua bắt ốc rồi đem vô nuôi mẹ nuôi em rồi sau đó là nuôi vợ nuôi con thì nói theo thế gian như vậy là ông này lượn ngày đỉnh rồi đó thấp rồi đó chip thấp á nhưng mà theo trong đạo mình thì trái quá đúng không đúng rồi. Đây rồi có những chúng sanh đó là tệ nhất là phạm đủ thập ác có hiểu thập ừ. ác không khá hơn một chút là bớt được một phần trong thập ác hiểu không rồi, nhưng mà bớt được bằng tâm ác chưa được phải khá hơn nữa đó là phải biết tu tập một phần thập thiện rồi cái gì nữa ta lúc là tôi đã nói rồi với không đi cái hạng thứ nhất là phạm đủ thập ác cái hạng thứ hai là giảm một phần thập ác hạng thứ ba là biết tu một phần thập thiện hạng thứ tư là toàn phần thập thiện quá toàn phần thập thiện nhưng mà đủ chưa chưa bởi vì sao bởi vì tùy trình độ của mỗi người mà cái bố thí được hiểu khác nhau wow bây giờ hiểu chưa mình thấy lớn chuyện chưa bố thí có mấy thí có ba là cái gì thứ hai vật... thứ hai là vật chất bên trong hả không thứ hai là về ờ, như mình cho được cái gì bộ bộ thờ bộ phận ở bên của mình ở bên trong đúng rồi đúng rồi cái đó vẫn nằm ở bậc bố thí bố thí nó mộng nó vẫn là nằm ở thứ nhất là tài thí hay là vật thí nghĩa là bố thí vật chất thứ hai là pháp thí nghĩa là chia sẻ cái, cái kiến thức giao lý trí tuệ cho người khác cái thứ thứ ba là vô ý thí tức là cho người khác sự an tâm yên lòng nghe kịp không ừ. à, cho thì bây giờ tôi hỏi các vị nè nó có những cái nơi chốn mà cái vị bỏ bỏ qua bỏ, bỏ kỳ đi quên khóa cửa các vị không có sợ có đâu không đi lên nhà này cái chỗ cái chỗ tôi nè các ừ. vị biết tôi đi núi tôi chơi tôi đâu khóa cửa vì sao vì sớm làng chung quanh đây họ đã cho tôi cái sự an tâm nghe kịp không ừ. nhưng mà nó có những cái nơi chốn mà người với người ở chung phòng mình cũng ngại có không ừ. nếu mà chung người không có giới mình ngại chứ để vậy khi mình giữ giới khi mình có tự tâm có phải là mình đang cho người ta sự yên yên lòng không hiểu không và các vị biết khi tôi đặt chân vô cái rừng ví dụ như rừng thái hay rừng miến tôi ngồi các vị biết rừng nào ở trên bin binorin chỗ mà asia light phía sau là rừng mà tôi lang thang đó tôi cũng sợ bởi vì tôi cứ nhớ mang máng là từ đây có có trăng đây miếng điện trăng lớn nhất thế giới mà còn vụ đó tôi nghĩ chắc không có đâu nhưng mà tự nhiên nghĩ cũng sợ nhưng mà đặc biệt cái rừng thị sĩ thì không cái rừng thị sĩ là tôi nói các vị không tin chứ rừng thị sĩ sợ ma tôi cũng không sợ vì tôi nghĩ rừng thị sĩ họ hiền á chắc ma thì sĩ cũng hiền rừng thị sĩ không có cái vụ mà rắn rít thú dữ rừng thị sĩ không có người xấu rừng thị sĩ không có xả rác ở đây người ở nước ngoài không có tên gì đó rừng thị sĩ không có xả rác rừng thị sĩ có thùng rác rừng thị sĩ có ghế ngồi rừng thị sĩ có lối đi rừng thị sĩ không có cái vụ mà ngồi rồi bị mấy thằng khùng mấy thằng xe rượu mấy thằng mà kẻ gian tới kè dao dí súng là không có điều đó có nghĩa là gì có nghĩa là khi mọi người sống lành với nhau thì sao ta mình cho nhau cái sự yên tâm đúng không hiểu hả như vậy chỉ riêng chỉ thấy cái vị thấy không nếu không học đạo mình đâu hiểu rộng dữ vậy hiểu không đây đó là thí đó không mà chưa chỉ thí thì nếu mà nói là một tháng chưa hết tài thí là cái gì là cho vật chất mà cho chất nó có mấy trường hợp chủ nhân thí bằng hữu thí và nô lệ thí chủ nhân thí là sao mình cho cái tốt hơn cái mình xài còn bằng hữu thí là mình xài cỡ nào mình cho cỡ đó hiểu không ừ. còn mà nô lệ thí là mình cho cái kém hơn cái mình xài hiểu Ừ. rồi chỉ riêng đó là chữ thí không có mà chưa nó còn đủ thứ hết thí mà để cầu danh cầu lợi thí để mà trang nghiêm tâm thí vì để mà cầu giải thoát thí là vì thói quen truyền thống ba má cho thì mình phải cho hiểu không à Ờ, gọi là ví dụ như ở đây mình thấy thụy sĩ này có nhà nhà ở mỹ vậy đó nhà nhà nó hay có cái, cái lồng bằng gỗ nó treo trong đó để thức ăn cho chim hay ừ, ừ. cái việc biết cái đó họ biết họ có lòng gì họ nghĩ gì biết mình biết họ đó bà nội treo rồi bà nội chết cái ông ờ, cái ba mình treo cái ba mình chết cái mình cũng treo ừ. biết cái đó không cái mỗi lần đi chợ là mua đồ ăn cho người mua đặng ăn cho chó mèo rồi cái lâu lâu cũng hay mua bịch về gì để bỏ gì trong đó riết nó quen ừ. à, tại vì trước nhà mà sáng nó về mà thấy hạt chim nó mới vô là biết đồ ăn hết rồi <coughs> giờ thì bố thí nó có nhiều cách bố thí theo truyền thống bố thí theo thói quen bố thí vì để trang nghiêm tâm bố thí để mà ờ, vì cầu quả nhân thiên và bố thí để mà cầu danh cầu lợi à, cho nên cái bố thí này đặc biệt nó có ba là Ừ, nhiều lắm nhiều bố thí lắm bố thí về nhân tin nhân quả bố thí không phải do tin nhân quả mà chỉ vì những mấy cái mà nãy tôi nói ừ, nhiều cái phân loại chỉ riêng bố thí không trì giới cũng vậy trì giới cũng vậy trì giới có ba trì giới kiểu thánh nhân trì giới kiểu ngoại đạo và trì giới trì giới kiểu người chăn bò trì giới của thánh nhân là sao ta mọi nơi mọi lúc giữ giới trong cả thân khẩu ý nghe kể không không giết cũng không kêu ai giết lòng cũng không tùy hỷ người khác giết nghe hiểu không ví dụ đó là tôi lấy một giới làm làm mẫu thì được không ta đúng. rồi mọi nơi mọi lúc vậy đó gọi là thánh nhân giới giữ giới để mà hướng cầu giải thoát giữ, giữ giới để cầu giải thoát giữ giới mà không phân biệt nơi chốn không gian thời gian giữ giới không phân biệt đối tượng không à, thì cái giữ giới được gọi là giữ giới thánh nhân còn giới ngoại đạo là sao có chỗ giữ chỗ không có <laughs> hiểu không ừ hiểu không yeah. vô chùa mặc áo tràng ăn chay vô chùa hiền làm ăn nói nhỏ nhẹ trầu hụi bước rồi một cái nó chửi không còn cái gì hết mà phật tử tôi quen là toàn là thứ đó không nó gặp mình nó bẩm bạch nó bò nó lết nó trây nó trét tức là nó muốn hung cái chân mình quay lưng nó nói xấu mình không còn cái nước non nào hết cái đó là gì cái kiểu ngoại đạo có nghĩa là ngoại đạo nó tên tung từng khúc tại sao có cái vụ này bên ấn độ nó có cái đạo đi nirantha nó vui lắm nó cũng có ngày bác quan như mình vậy đó nhưng mà tùy trình độ ví dụ như ờ, nó vô nó xin sư phụ bữa nay con à, giữ giới trong 10 cây số vuông hiểu không dạ. là trong 10 dạ. 10 cây đó là con là con lạnh đó rồi cái đứa kia nó vô nó ghê hơn con 12 cây số vuông đứa kia 15 cây số vuông còn có đứa thì con giữ giới quanh nhà thôi à, thì tùy cái sư phụ chứng là thôi được là đứa này quanh nhà ráng thì con muốn xa hơn chút nghe rồi còn đứa nào mà được ba cây số vuông ừ à, con ráng ráng thằng kia đó năm cây đó con đó gọi là giữa kiểu ngoại đạo nó có giới giới lạ vậy đó mình mới đến độ thôi nhưng mà theo cái vị cái đó có tốt không tốt chứ nó đỡ hơn là không biết không Nguyễn Tất Nhiên còn nói thà là giọt mưa rơi trên tượng đá có còn hơn không đó. Nguyễn Tất Nhiên là cũng xuất thân là từ Ninh Đạo đi canh tá ra đó rồi uh, giới thứ ba là giới người chăn bò giới chăn bò là sao giữ giới kiểu trả nợ quỷ thần nghe kịp không cứ nghĩa là mình ông sư trong trường hợp đặc biệt nào đó thì mình mới giữ kiểu mình cứ trông cho nó xong nghe em ừ. không rồi cư sĩ cũng vậy diễn bác quan đó là cứ canh me cứ chờ mà hết sáng mà sáng nay thọ thì sáng mai hết rồi chiều nay xuống dưới bếp chuẩn bị nấu nước lèo rồi uh, luộc bún rồi làm bánh tét bệnh ú làm để chờ mà ngày mai mà rạng sáng là quất liền có không mang tiếng là bác quan nhưng mà nguyên cái ngày làm toàn là cái chuyện chuẩn bị cho ngày mai không ngày mai đến cây um, sinh nhật ha rồi rồi bây giờ ướp thịt trước đi ướp mai nướng còn ăn chay thì bây giờ cái đó phải chuẩn bị uh, bì bì chay là bữa nay phải chuẩn bị cái gì ta thính thính rồi bún tàu để giả bì ờ, rồi để cây mì căng hay mì căng giả làm thịt nướng hay là gà nướng ta à rồi có nghĩa là nguyên ngày bác quan đó là là, rồi vậy đó hiểu không thì cái đó gọi là giữ giới kiểu người chăn bò nghĩa là canh mà biết chăn bò không tức là cái sáng nó nhận ba chục con rồi nó đi chăn nguyên ngày nó canh mà đúng 6 giờ chiều là nó về đi giao cho chủ đủ ba chục con là nó đi ngủ sống chết nó không cần biết rồi cái sáng hôm sau mà đất tức là nó nhận đúng ba chục con nó dắt đi đến 6 giờ chiều nó về giao đủ ba chục con là coi như cái phần nó hết có nghe con bò mập ốm bệnh khỏe gì không là vấn đề miễn là tôi nhận ông ba chồng tôi trả ba chồng xong hiểu không Phải ờ, đúng không ừ. chỉ riêng cái giới không đó mà vậy là tùy trình độ với giới đã khác nhau đúng không rồi tới tới cái gì bố thí trì giới rồi tới ờ, no đó thập độ tu tu tu thiền tu thiền thập độ rồi tu nữ đầu độc lóc mà không biết thập thiện hết trời thập thiện là cái à, gì ờ, bố thí ờ, đắp y ham đắp y mà thập thiện không biết dạ con lộn cái 10 cái ba la mật không có lộn được bây giờ kể thập thiện đi trì giới uh, tinh tấn uh, nhiều, con không có <laughs> trong cái 10 cái con có trời đất ơi đáp y sớm quá đáp cái này mà nó không có đừng nó quên không biết nó khác mà quên nó khác không biết biết ví dụ như tôi biết gia đình tôi bảy người lon đào phúc trúc yến ờ. mà bây giờ tôi quên một người cái cái đó là biết mà quên biết còn đằng này tôi mù tịch gia đình của mấy người lon đào phúc trúc yến tôi biết người nào hết cái đó gọi là không biết chứ không phải là quên của ờ, thập thiện là ba ba ba thân bốn khẩu mới đó ờ, mới bơ, thập thiện là gì thì ba, ba thân ba ý bốn khẩu nghe thập thiện cái là cái là cái là cái là thập gọi là mười cái thiện nghiệp đạo á ở đây tôi đang nói mười mười đạo bố thí trì giới tham thiền cung kính phục vụ nghe pháp rồi thuyết pháp à, rồi tùy hỷ rồi điều chỉnh kiến thức à, con hiểu tập thiện theo ba ba thân ba khẩu ở à, bốn khẩu ba ý cái đó là cái đó là một cách nhưng mà cái cách mà khi mấy cô nghe tôi kể một bốn thí trì giới nghe cái bốn thí trì giới là mình không thể kể tâm yeah. Dạ. Ờ, kể lại nghe, nghe nghe người ta nói bốn thí trì giới là mình nghe tới chữ bốn thí trì giới là mình không thể kể theo cái hướng kia được cái hướng ba la mật ba la mật nửa giờ ba la mật không có nằm ở đấy sức không có bỏ bỏ bỏ cái vụ mà ly dục no no không có ba la mật ba la mật hoàn toàn khác ba la mật là hoàn toàn không có không có kể khác hoàn toàn khi nghe nghe ta nói bố thí trì giới là mình biết là không có vụ thân tam khẩu tứ rồi đó thân tam khẩu tứ là là là khác ví dụ như thân tam thân tam là gì là không sát sanh không còn trộm cắp không tà dâm dạ, dạ. còn khẩu tứ là không nói dối không độc à, ác không tâm ờ, tâm không ý ngữ phải không cái đó là nói khi mà khi dạ, nghe mình nghe người ta nói bố thí trì giới là mình phải kể khác liền phúc hành tông phúc hành tông đó yeah. chỉ cần nghe người ta nói bố thí mình nghe bắt đầu từ cái bốn thí là mình biết không thể kể là thân tam rồi bị thân tam là gì là không sắc sanh yeah. Dạ, dạ. còn khi, khi mình nghe mình đã bắt đầu bằng chữ bốn thí là mình biết ồ người ta kể cái, cái phúc hành tông à, không biết cái đó chết rồi mà không sao tôi giảng cho người khác trong máy ok thì bốn thí trì giới là mình thấy trì giới trong bốn thí nó có mấy cách trì giới có mấy cách rồi bây giờ qua cái thiền thiền thì nó có thiền thì nó có ba tức là sát ma định rồi cận định và kiên à, cố định mà dĩ nhiên mình nghe mình biết ba trình độ khác nhau rồi yeah. Dạ. mà tất cả bệnh đều đều đây đều, đều xác là định hết nghĩa là khả năng tập trung trong một chút một chút một chút một chút, một chút. rồi mình ráp nhiều cái chút chút đó lại thì nó thành ra là là xác là định còn cái cận định là cái giai đoạn chuẩn bị đặt thiền dạ. đó còn cái cái cái cái cái, cái kiên cố được nói là từ dạ. sơ trở lên à, sơ trở lên à, như vậy thì rõ ràng mình thấy giới cũng nhiều cấp thí nhiều cấp và quả tế thiền cũng nhiều cấp thấy chưa cho nên nãy tôi có nói nói chung chung mình nói 25 25 là thiện nhưng mà thật ra nó nhiều cấp lắm bị bố thí nhiều cấp trì giới rồi nó định thì định, thiền định nhiều cấp rồi tôi qua tới phục vụ phục vụ ở đây trong kinh nói thế này trong kinh ờ, tăng chi nói thế này phục vụ vô thượng và phục vụ hữu hạn phục vụ vô thượng là gì là phục vụ cái gì mà liên hệ tới tam bảo thì gọi là phục vụ vô thường nghe kịp không phục vụ tam bảo là sao ta ví dụ đức phật còn mình làm gì đó cho đức phật hoặc là mình làm cái gì đó mà cho chánh pháp kéo dài tuổi thọ chánh pháp làm chánh pháp được chối rạng ở đời gọi là phục vụ tăng có nghĩa là mình nuôi dưỡng tăng chúng kéo dài cái, cái, cái điều nuôi lớn cái điều kiện mà mà mà, mà sống và hoàn pháp học pháp hành học đạo hành đạo và hoàn đạo chữ tăng thì cái đó được gọi là ủng là phục vụ tăng hiểu không ừ. thì cái phục vụ mà liên hệ tới tam bảo được gọi là phục vụ vô thượng dạ. còn phục vụ hữu hạn thì chắc người biết mà làm từ thiện nè rồi giúp xóm làng nè gia đình nè dắt người ta qua đường nè giúp cho trẻ mồ côi người già cơ nhở nè những cái cần mình giúp mà ngoài tam bảo nè thì cái đó được gọi là phục vụ hữu hạn còn phục vụ vô thượng ở đây nghĩa là là có đụng chạm tới tam bảo yeah. Dạ. quét một cái lá trong sân chùa mình nghĩ rằng sẽ có thánh chúng đi ngang cái thánh, thánh chúng này có thể là những người mình không thấy không biết đâu. là ai mình đâu biết cái loại nào mình ờ, mình ghét lá chùa mình nghĩ là thánh chúng đi ngang chứ mình phải thánh chúng chắc có hội thánh tăng rồi không phải thời này làm gì có nhưng mà mình nghĩ thánh chúng là cái chữ thiên thì cũng công đức nhớ không phục vụ và phục vụ có cái hữu hạn phục vụ vô thường rồi cái gì nữa rồi tới cung kính cung kính cũng có có có có có, có nhiều lắm nhưng mà ở đây trong tăng chi kể có hai cung kính cái đối tượng trong tam bảo và ngoài tam bảo trong tam bảo là sao trên là phật pháp tăng dưới là ai ta dưới là người có có pháp pháp đây gồm có tam quy nè có giới nè có niềm tin nè có trí tuệ nè có đa văn nè khác như sao giống được dạ. ờ, như tôi quỳ tôi lại hòa thượng bổn sư tôi nó khác mà tôi xây qua tôi gặp một bà cụ 80 tuổi tôi cũng trọng vậy nhưng mà cái trọng nó khác vậy cung kính nó cũng có hai cung kính đối tượng trong và ngoài tam bảo thì đương nhiên quả báo nó cũng khác nhau ừ. nghe kịp không ừ. rồi à, sẵn nói luôn nhiều người họ gặp ừ, mấy mấy tăng đi mà họ tỏ vẻ cung kính rất có thể nó chỉ là lịch sử thôi chứ không phải là cung kính tam bảo khi mà họ tác ý đó là cung kính tam bảo thì cái phước nó khác cái đằng này là họ họ nghĩ là đây là giống như người chủ chùa người chủ cơ sở họ tới họ cung kính như biết nó hiểu không ví dụ giống như tôi vô nhà thờ được gặp cha được già xin chào linh một linh một khỏe không à, ừ, ừ. ờ, chào mai sơ đó là hoàn toàn lịch sự chứ trong lòng tôi không có cái cái cái cái, cái sự mà tôn kính giống như là đối với các vị cao tăng ừ. hiểu không thì cho nên phật nhiều người gặp thì cũng mập mập quỳ quỳ nhưng mà có những người họ chưa kể họ quỳ diễn nữa quỳ diễn có nghĩa là sau lưng họ tóm ra hết nhưng mà trước mặt đám đông đừng ra răng họ làm dữ lắm mà cách gì hết còn có hai người là bắt đầu để săn đáo đứng nói chuyện tới đâu vậy đó cái đó rất nhiều lúc mà Việt Nam mình vô lịch cái đó cái cung kính nó khó cung kính là tự đá lòng mình nha như là cung kính nói đối tượng trong ngoài tam bảo cung kính phục vụ rồi tới tùy hỷ à cái này khó à tùy hỷ là sao tùy hỷ ở đây có nghĩa là vui với cái nhân lành và quả lành của người khác mà ở đây đặc biệt ở đây đặc biệt là tùy hỷ trong vô lượng tâm là tùy hỷ với nhân và quả lành còn tùy hỷ ở trong cái ờ, phúc hành tông là tùy hỷ với nhân lành của người ta là thấy người ta bố thí trì giới ngồi thiền học giáo lý thấy người ta có hạnh tu gì đặc biệt thì mình quý ừ. mình quý mình vui theo thì đó gọi là tùy hỷ ừ. mà cái này rất là khó giải thích thì nghe dễ nhưng mà thực tế nó rất là khó bởi vì mình nghĩ rằng phước ai nếu hưởng mắc gì mình phải vui ừ. hiểu không nhưng mà đó là sai bởi vì cái tùy hỷ thì mình phải hiểu như này mình thích câu cá thì mình gặp người khác nó mình thấy nó, nó, nó, câu cá mình có thích không thích chứ thích. vậy đó là bên ác bây giờ bên thiện nè cái tùy hỷ bên ở đây mà phải hiểu là thiện nha thì mình hãy hỏi, tự hỏi lòng mình đi tại sao mình thích câu cá mà thấy thằng khác câu mình thích được tại sao mà mình thấy người khác làm thiện mà mình không thích theo được điều đó có nghĩa là cái thích thiện mình không được nhiều Đúng các hiểu chưa nó sâu nó sâu chỗ này nè tự mình hỏi lòng mình đi tại sao mình thích đánh bài mình thấy thằng khác đánh bài mình khoái đứng mình coi thích đánh cờ mình thấy người ta đánh, đánh cờ mình đứng mình coi hiểu không rồi chưa kể bao nhiêu cái bậy khác mình thích thích chứng kiến thích dòm ngó có không ta hả có không có nhiều cái bậy mình ta làm mình thích cái gì mình thấy ta vui chơi gì mình thích mà tại sao đến việc thiện mình thấy người ta làm mình thích điều đó có nghĩa là cái thích cái tha thiết của mình trong cái thiện nó quá hạn chế đi hiểu không nhiều người chưa có chỗ nào giảm cái chỗ tùy hiểu sâu mà tôi, tôi thích phải nói rõ vậy tự hỏi lòng mình tại sao trong việc ác thấy người ta câu cá mình thích được ừ. điều đó có nghĩa là mình quá thích ừ. mình quá thích trong cái câu cá ừ. nhưng mà tới lúc người ta làm thiện mà tại sao mình không thích được là có nghĩa là cái thích của mình trong cái thiện có vấn đề hoặc là cái hiểu mình trong cái thiện có vấn đề có hiểu không khiếp chưa cái khiếp chứ dễ sợ lắm cho nên mình nói mình tu mình nói ôi ba cái phúc thành tông ba cái thập điển nó thường lắm nhưng mà mình ngồi ngồi mình đào sâu cho mình hiểu cái tâm không có đủ sâu và khi hiểu không đủ sâu đừng hòng tu được mười cái này tự hỏi lòng mình đi tự hỏi bao nhiêu năm tu mình có giờ mình vui ghế là làm lành không tự hỏi lòng đừng có trả lời với ai tự hỏi lòng mình tại vì nó có nhiều lý do để mình vui lắm thứ nhất mình cứ nghĩ là trong cái tam giới này cái người thiện ít là người ác và từ chỗ đó cho nên cái khổ nó nhiều hơn cái, cái cái vui bây giờ tự nhiên có một lại thêm một người làm thiện thì thế giới sẽ khá hơn đúng không ừ. đúng không ta yeah. Dạ. và hãy có người làm thiện thì kiếp sau mình sanh ra mình sẽ gặp thêm được một người một người bạn lành nữa ừ. có đúng không ừ. bây giờ cứ có thêm một người bỏng sẻn thì thế giới nó sẽ nghèo đi một chút và có thêm một người bố thí thế giới nó sẽ giàu đi một chút có thể thêm một người có thiền định học đạo chứ sao thế giới để thêm người có trí tuệ một chút phải không còn nếu mà thế giới này mà toàn người xấu không đó là thế giới này sẽ thú ác luôn mà nhiều người hầu hết chứ phải nhiều mà hầu hết thì không mình hiểu ở chỗ này thấy người ta làm bất thiện là mình ghét ở ờ, thấy người ta làm thiện là mình không có vui mình ganh tị mà mình quên rằng cái, cái chuyện mà kiếp sau mình sanh vô vô bụng của cái đứa này nè mà làm con làm em đó là chuyện bình thường lắm hôm nay nó tu mai này mình chung cho làm bụng vô bụng nó làm em làm con nó đỡ biết bao nhiêu thứ ừ. hai cái sao mình ở gần nó cũng đỡ biết bao nhiêu ừ. phải không thứ ba cứ thêm một người làm thiện thì thế giới nó sẽ sạch khá hơn một chút ừ. mà chừng đó mà không chịu hiểu ăn rồi cứ, cứ ngồi tính mà tính làm sao đó cái ba la mặt bị thiếu có nhớ nhân tác động nhân không cái phiền não nó nhiều quá đó thì cái ác nó khó lên ở cái thiện nó khó lên lắm em hiểu không cái tánh ganh tị nhiều đó. Ừ. thì cái tùy hỷ nó lên nổi ừ. như vậy là tay nhân tác động nhân đúng không ừ. như vậy thì thứ nhất nhân tác động nhân có hai trường hợp một là cái ác được cái ác và cái thiện được thực hiện sẽ để lại thói quen thứ hai là cái cái cái thiện này nó xuất hiện nó sẽ tác động cái thiện kia cái ác này nó xuất hiện nó sẽ tác động cái ác kia Nghe hiểu không nó khổ vậy đó rồi chưa kể ác tác động ác thiện tác động thiện rồi có trường hợp ác tác động thiện và thiện tác động ác nữa đấy chứng minh đấy là hễ bây giờ hỏi là phiền não là nhân hay quả phải không rồi như vậy thì cái tâm ganh tị là nhân hay quả tôi nói cái tỷ nó là nhân ấy, cho nên nó tác động cho cái tâm từ hỷ không có được như vậy phải là nhân tác động nhân không ừ. hiểu không hiểu, hiểu. đúng chưa và ngược lại cái tâm từ hỷ nó phải là tâm thiện không mà nó là nhân phải không dạ. mà hãy có nó thì cái nhân ác bị mất đúng không yeah. Dạ. cái, tâm ganh tị bị mất dạ. như vậy thì rõ ràng là nhân tác động nhân nó có hai hướng một là một là nhân thiện tác động nhân thiện hai là nhân thiện tác động nhân ác ừ. rồi ác nó cũng có hai hướng tác động một là nhân ác tác động nhân ác hai là nhân ác tác động nhân thiện ừ. nhân thiện tác động nhân thiện là sao là mình thiện rồi nó sẽ thành thói quen thiện a nó sẽ dẫn đến thiện b đó là thiện tác động thiện còn cái thiện tác động ác là sao hễ có cái thiện này thì cái, cái nhân ác kia nó mất cũng là tác động là tác động giữa nhân với nhân nha thiệt thiệt trời đất ơi ăn là cái gì của ông tí nó là má của ông tí đúng khi ông ông tám có ba đứa con tí tèo lan rồi mình, mới rút riêng ra con lan hỏi vậy con lan là cái gì của ông lan là má của ông rồi đã không khủng quá cũng sợ rồi nhưng như vậy thì được chưa con cung kính thì hãy mà phục vụ giải thích chưa phục vụ dạ, là mình rồi, ra sức mình làm cái gì đó cho người ta bằng dạ. hai đối tượng à, phục vụ phục vụ rồi có thuyết pháp ừ. thuyết pháp ở đây à cái thuyết pháp này lớn diện kinh lắm rồi nha thuyết pháp này lớn diện lắm à không phải là mình gặp ai mình cũng phun pháp ra gọi ừ. là thuyết pháp mà bởi vì thuyết pháp phải hỏi đủ năm điều kiện một là tự mình biết mình nhủ lòng ta sẽ thuyết đầy đủ không thiếu sót không thiết tùy không thứ hai là ta sẽ thiết đúng với lời Phật chứ không phải sai lời Phật thứ ba là ta thuyết pháp vì lòng lòng từ bi thứ tư là cái thuyết pháp không phải vì danh lợi và thứ năm là ta thuyết pháp sao ta hoàn toàn không có, có làm cái chuyện khen mình chê người khen mình chỉ thuyết sao mà cho ta thấy mình hay đó là dạ không đó. thì thuyết pháp nó hội đủ năm cái này và trong đó có hai cái điều đầu rất là quan trọng ta sẽ thiết đầy đủ không bỏ sót và thứ hai là ta thiết đúng lời phật chứ không thuyết sai rồi thuyết là vì lòng từ bi cho nên thuyết pháp không hẳn là phải tăng ni mà cả cư sĩ cũng làm được nhưng mà với điều kiện là mình phải biết rõ là mình nói đúng mình biết là mình nói đầy đủ chứ phải nổi hứng là lấy ra cái nói thiếu hụt tùm lum hết nó kỳ lắm bất cứ cái gì trên đời này mà dở dang thì nó tệ hơn không có hiểu không? có hiểu không? tôi cho con chiếc xe mà thiếu bốn bánh con chạy được không thôi đừng cho tốt hơn ờ, tôi cho con cái, cái cặp mắt kiến mà có có có bên gọng có, có hai cái cái gọng có có, có một bên nè đó, thì tôi kêu cô tới cho cái nhà mà dòm kỹ là là tôi cho cô chỉ có cái nóc rồi còn dưới tự tôi kiếm đất mà tôi gắn tôi không cái gì, tôi cần thay máy đó tôi cần thay máy nhà mà tôi không muốn xài ngói nữa tôi kêu cô tới tôi nói cô mấy cô tới tôi cho cái nhà mà tới tôi cho có cái, thằng máy thôi rồi nó từ ở dưới đây đi lên tôi cho mấy con hết nó con nhịn nhẹ còn ngao ngán luôn biết làm ăn gì với cái đóng bây giờ đem mình lên phong mà đi qua phải chửi chắc tự nhiên cái là nó cho cái nhà mừng quá tới thử cho nhà ở được ăn rồi tới cho có cái phần bỏ này cho nên tiếng pháp cũng vậy mình biết sao mình giúp được người ta nha ừ, tiếng pháp ờ, chứ còn mà tôi đã gặp nhiều người cứ hễ mà gặp đám đông là bô bô là nói nói phi thời phi thời người ta không muốn nghe đúng, chẳng hạn như mấy kỳ có khách dạ thỉnh sư lên nói cho họ nghe rồi tôi đã quải rồi bởi vì mình nhìn cái mặt của họ đó cái mặt đó là cái phải cái mặt nghe không như cái bà mà cái bà gần gần giờ nấu ăn không có mà mình bà con lên đây nghe pháp sai trừ trường hợp đặc biệt là có những người thời gian họ không có họ thiết tao tới để họ nghe họ xuống bếp họ nói chuyện riêng thưa các chị các dì các cô các bác em trưa nay không cơm em xin gặp riêng thầy để em hỏi một số vấn đề vô lý mà mình thấy họ đã dàn dựng sẵn mà tôi cũng không có giảng ở đây nữa một tôi xuống chỗ tôi hai là ra rừng ừ. chứ không có được cái chỗ người ta đang đằng răng đằng răng mà mình ngồi mình giảng quan quan bô bô là không có được nó phi thời phi xứ ừ. phi thời là không đúng lúc phi xứ là không phải chỗ hiểu không ừ, cho nên là đối tượng nè rồi vị trí nè thời điểm nè phương thức cái phương thức là nói cách gì và thời lượng thời lượng là nói bao nhiêu những cái không phương thức là nói cách gì thời lượng mà nói bao lâu rồi đối tượng này, trú xứ là thời gian này. đây là những cái mà vị pháp sư hoặc là cái người thuyết pháp phải biết nhắc nào nhớ không Chấp thức đó là mình lựa cách nào nói bởi vì không có biết lựa cách nói là là coi như tiêu làm gì cũng phải có cách xin lỗi đi cầu phải có cách là mấy cách cái văn tùm lum sao cái biết cái biết biết cách nói tôi hiểu nó hiểu không cái gì toilet nó phải dễ nó phải có có cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, rửa chén cái đầu của phải bé một chút như là cách thức nè rồi thời lượng thời lượng nói nhiều cho nó vừa em kém không ừ. biết thời lượng không biết à, rồi địa điểm à, rồi đối tượng à, rồi đề tài đề tài gì thì đức phật giải rất là rõ có những người mà mình nên tránh một số đề tài mỗi người mình nên tránh một số đề tài cho họ coi trong kinh tăng chi cái cái bài mình ác thuyết và khéo thuyết và phụng thuyết ở đó trong kinh Kalama kinh Kalama kinh tụng tụng tôi có, tôi có in cái bài đó. khéo thuyết và vụng thuyết có nghĩa là ừ, có những cái đối tượng mà mình nói cái đề tài đó họ bị sốc hiểu không ừ. ví dụ như nó đang phấn son đẹp đẽ mà đè nó ra mà giảng về tóc lông móng răng da là nó giọt mắt hiểu không gọi là nó bụng xỉn mà mình gặp nó mình cứ đè ra mình kêu nó bố thí là là không được nó ăn nhậu chơi đêm tùm lum nó, nó quý mình nó tới nó nghe mà mình bắt nó giữ giới là là không được hiểu không ừ. cái đó để để một dịp khác chỉ còn khó lắm với mấy người đó là những cái đề tài đó phải, phải tính toán cho kỹ ừ. phải không à, cho nên cái riêng cái chuyện tiếng pháp cũng thấy không không phải dễ ừ. tính pháp à tính pháp nó phải đơn giản là lại một chuyện nữa trung kinh có cái chữ gọi là kali nát tham massa tham kali nó tham massa bản năng có nghĩa là nghe pháp vào thời điểm thích hợp có nghĩa là sao không phải là hãy có sư là thi sẵn sư thuyết tỉnh thiết sai cái thời điểm nào mà mình đủ khỏe đầu mình đủ sáng và mình đang sẵn sàng để lắng nghe đó là một rồi thứ hai là mình đang có cái điểm nghi nan thắc mắc cần giải tỏa thì mình tìm tới mình hỏi để mình được ngồi mình lắng nghe thì đó gọi là kali nó thầm masavanang chứ không phải là không phải là là, là cứ thấy ông siêu ngồi không là nhào tới kia ông thuyết pháp giống như nít hát thì con hát thì mà ngoại đưng đưng đưng đưng là mà phật tử toàn đối xử với sư không hát thì con thuyết pháp thì con ngoại nghe là má nghe là nói thì con kiểu đó đó mà phật tử đa phần đó vậy cho nên đừng có trách tại sao mà những vị giỏi thật sự họ ngán tiếp xúc phật tử tôi nói thiệt ừ. do mình ngu sững nha mình ngu sững vốn nát rồi mình đẩy đến cuối cùng họ mấy ông giỏi ông né mình rồi mấy ông tào lao nhào lên rồi cuối cùng thầy mình thầy là thầy thằng tào lao đáng chịu mà lạ lắm theo trong kinh phân tích trong kinh không có nói thẳng nhưng mà theo trong kinh Việt Nam là xứ biên địa gọi là bách tranh ta phải đi sát tức là một cái nơi mà không cái gì nó đi tới nơi hết về văn minh vật chất mình cũng tới nơi mà về văn minh tâm linh cũng tới nơi mà cái gì nó dở gian thì cái đó nó tệ lắm mình làm xứ biên địa mà vua gia long khi mà vua vào miền này vào vào vào, vào từ mà bắc mà vua vào quế là vua đã phát cái câu đó rồi cái gì mà dở dang nó xài không được sơn bất cao mà thủy bất thâm là chỗ đó người không có xài được nó còn hai cái câu xa đó tôi tôi ngại tôi bị đại bi tôi không nói nhưng mà tôi nhớ hai câu đầu thôi ông vừa bước vô là ông nói là, sơn bất cao thủy bất thâm núi không đủ cao mà nước có thể nó không sâu nó không đủ sâu tại mình không có sông cái người ngoài quế ngoài bắc miền trung có sông cái biết không miền nam có sông tiền sông hậu ừ. phải không còn miền miền bắc ấy, núi hoàng liên sơn biết không dạ, biết. rồi mèo dạc rồi sapa đúng không à. miền trung đó miền trung nó lạnh nó tè tè là tè có nghĩa là hiểu không dạ, hiểu. núi miền trung thì nó, nó, nó thấp chấm nó bằng ai mà miền trung không có sông lớn như miền nam ừ. miền nam nó có sông tiền sông hậu dạ. có biết không dạ biết biết cô từ tàu thì cô biết cô đi cô là hoàng hà trường giang à, cô là cô dùng bánh nó lộn cô lộn cái hoàng hà trường giang dương tử ở bên ờ, bên à, lộn dương sông tử hậu là chạy sông hậu là dưới sông dương tử đó còn sông tiền đó là là sông trường giang đó nó chạy ngang bắc kinh đó phải không <laughs> sợ cô quá tập cận bình mà mới qua đây mới nằm dùng riết à. rồi <laughs> rồi à, tôi nói gì mà qua tới đó như vậy thì à. sơn bức cao thị bức thân à cái gì mà nó dở dang đó nó dở dang đó là cái đó là mình là dân biên địa mà nói là tự ái thì tôi cũng là dân Việt Nam mà tôi biết cái dân mình là dân biên địa mình phải biết chứ đừng có nói cái gì của tôi là điều tốt sai của mình mình biết mình xấu trai mình biết mình xấu trai chứ không phải mình phải, ờ, của tôi hết lỗ mũi tôi là tốt nhất lỗ tai tốt nhất sai mình xấu là biết mình xấu ừ. đất nước mình mình không có chửi không có chạy chửi bới chà đạp dân tộc đất nước đúng nhưng mà sự thực trạng nó như thế nào mình phải có gan mình nhìn nhận là như vậy như cô này cô không có tự ái vì cô là bên kia ừ. cô lịch sử của thầy bé bạn lắm năm mình là bốn ngàn năm văn hiến còn bạn là năm ngàn năm văn minh qua hạ ừ. tổ tiên của bà là lý bạch đỗ phủ quyền trang tần nghĩ hoàng cho nên bà bà bà đâu có màng cái vụ hoàng sa đường xa à, là người người tạo thì ờ, là cái cái cái cái cái cái, cái nghe pháp nghe hiểu không cái nghe pháp là tùy thời mà nghe pháp là nghe như vậy chứ không phải là ờ, cái thích thì thấy em sư ngồi không nghe đồn thì tiếng pháp được cái nhà tiếng pháp đây con tiếng pháp ngoại thương lấy cái bánh đinh bẻ nữa cho con nữa là tiếng pháp đi là không rồi phật tử mình toàn là cái bánh bẻ nửa kêu tiếng pháp không rồi Đấy, từ đó mới ra cái vụ mà tiếng pháp tôi kêu đi chết tại sao bao nhiêu người chết mà thấy quyền chết từ đó là ra tiếng pháp rồi tới uh, cung kính phục vụ rồi tới cả cái cái điều chỉnh tri kiến wow cái điều chỉnh tri kiến cái này mới quan trọng này luôn luôn thường trực thường xuyên tự xét xem coi cái cái cái cái cái biết của mình về Phật pháp đủ chưa và đúng chưa đủ chưa và đúng chưa dĩ nhiên đủ thì kiếp nào cho đủ mà chỉ đủ thì nghĩa là để mình có thể tu tập được chưa đó nên là mình đang quan hoài nghi quan mang đủ thứ nha nhớ cái này luôn luôn để, để coi cái cái cái biết mình về pháp đủ chưa và đúng chưa à, cứ thấy nó chưa đủ thì học thêm mà thấy nó chưa đúng thì điều chỉnh hiểu không ừ. cứ luôn luôn như vậy luôn luôn chỉ còn đa phần phần tử là ờ, coi cái chuyện học Phật pháp không có quan trọng à đừng có tới gì nữa còn thiếu cái tôi biết thiếu mới tám cái thiếu hai cái một hai ba bốn năm sáu bảy chín tám chín chín là tám rồi để cô đọc rồi bố thí trì giới à, à, thiền phục vụ cung kính tùy hỷ thuyết pháp thính pháp điều chỉnh chi kiến à. bà bỏ túi bên nút ăn cái là cái bà lại bánh cái thức bà tào nó lạ lắm đủ chính chưa bà để thiếu rồi bà, bà bỏ miệng nản thấy bà nhai nhai mấy cái gì là đó cái đó nuốt cái đó rồi nuốt mất cái này rồi vì vậy điều chỉnh chi kiến hiểu không tức là luôn luôn tự xét coi cái quan điểm nhận thức của mình đúng chưa đủ chưa nếu chưa đủ bổ sung mà nếu chưa đúng thì điều chỉnh thiếu một cái đó là hồi hướng nó hồi hướng là gì tiếng Pali gọi là bách tí đàm đấy à, bách tí đàm đấy nó là hồi hướng hướng cái gì ta mình làm lành nói lành nghĩ lành đúng nhưng mà mỗi lần mình có cái cơ hội làm công đức là mình mình hãy nhớ thế này có vô lượng chúng sanh đang nhìn mình nè để chờ mình có dòm ngó tới họ hay không bởi vì họ lúc họ còn sống họ không có tu hoặc là họ tu chưa có đủ nghe kịp không nó có ba hạn một là lúc sống không có tu hai là tu chưa đủ ba là vì họ quá thiết tha về tiền phạt ba cái hại người này luôn luôn là ngó mình để coi mình có hồi hướng cho họ không mà mình cứ lo hồi hướng nó tất đến đến uh, má tôi là lê giang bè mẹ tôi là nguyễn thị gấu gì đó là mình quên mất chúng ta làm được muốn hồi hướng ai là hồi hướng nhưng mà phải thầm câu và tất cả chúng sinh à, phải có cái đó đôi khi nó là là là mình quên cái đó tội nghiệp đó mình cứ nhớ mình có ba hạng người ba hạng chúng sanh khuất mặt cả ba hạng chúng sanh khuất mặt luôn hướng về mình để cầu công đức hạng thứ nhất là lúc nó sống nó không có tu thứ hai lúc nó sống nó làm không có đủ thứ ba là vì nó quá tha thiết thiện pháp nó cũng chờ mình nữa hiểu không ừ. thứ nhất là không tu là phải dễ hiểu rồi nhưng mà tu không đủ là sao có cái ông đó ông ông, ông phật tử ông ngủ ngoài trời ngoài ruộng á ông nằm chim bao không thấy có cái cô cái, cái, cái người con gái nó đẹp thiệt đẹp vậy đó Đúng không ừ. mà không áo quần gì hết thì ông hỏi cô là ai mà cô cô cô đứng ở đây sao tới nhà tôi mà cô là ai đây là cái chòi của tôi ừ. còn ông cũng đang ngủ ông nói vậy đó mà sao cô không mặc ăn mặc gì hết đây vậy không có mặc thì cô nói là hồi đó hồi sống không có biết bố thí ừ. mà keo kiết bụng sinh thì khi mà chết rồi được người thân họ trái tăng á trái tăng thực phẩm á họ hướng cho nhưng mà vì thiếu quá nặng đi hiểu không thiếu phước bố thí quá nặng đi cho nên khi họ hồi hướng phước thực phẩm thì chỉ nhận được thực phẩm thôi không có đói nữa nhưng mà vẫn tiếp tục thiếu cái, cái phước y phục dẫu đó bây giờ tôi nam cô nữ tôi cho cô bằng kiểu gì ừ. thì ông nói bây giờ ông kiếm một miếng vải nhỏ thôi cũng được nữa ông vô cúng giường như chưa đăng đi rồi ông hồi hướng cho tôi hiểu không ừ. tức là ừ. cái, cái nó có trường hợp là mình hồi hướng phước họ thiếu mà thiếu, thiếu bao nhiêu á thì chỉ cần hồi hướng một buổi ra đăng là họ có tất cả hiểu nhưng mà có cái loại mà nó bụng xỉn mà loại nặng biết loại nặng không Trời đất ơi biết là biết, cắt tôi đã có gặp ở nước ngoài cũng có mà ở trong nước thì họ nói là nhưng mà nước ngoài đó ở trong nước là cái bà cụ mà tu trong chùa chùa hội thùng nhỏ cái trái cà chua đó là bà bà ăn là bà bà chỉ cắt có nửa trái nửa trái bà lấy đủ quất là để chịu ăn tiếp thì dĩ nhiên mình nghĩ tại bà nghèo nhưng mà không phải bà cả đời không biết cho ai cái gì hết Rồi hồi đó bà ông chùa mấy chú tiểu nhỏ nhỏ mà bà nhờ đi lượm củi khô cho bà đó bà có tiền chứ phải bà nghèo phải không à, trong chùa có mấy cây mận này ve mấy ao đó là bắt ra phải lụm lụm, lụm, lụm vô phải lụm lụm đầy một nón rồi mấy mà đôi khi mấy chú tiểu thì hoàn toàn có thể lụm được cái đó mà bả lại không nghĩ đến chuyện đó hiểu không họ cứ lo cứ lo đi lụm rồi mấy chú lụm củi xong rồi mới cho cái cái cái cái, cái non cái, cái, mấy trái mận là mấy chú không thèm lấy tại vì mấy chú lụm còn ngon hơn bả mấy chú héo hái luôn trên cây luôn đó nhưng mà bắt kẹo vậy đó và qua đến nước ngoài vẫn có những người họ kẹo như thế này mấy cô không có tin khách đến nhà đó mà xài khăn giấy đó đưa họ khách tới ly nước họ không có một là cắt ừ. hãy nói là họ xếp họ để khách khách ừ. đi về mà họ để cái khăn nó còn sạch rồi họ cắt trở lại không để, để lao bếp thì đồng ý là họ tiết kiệm nhưng mà cái tờ giấy mà lấy kéo mà cắt là ai biết mấy cô có tiết kiệm gì không đó là mình đụng chạm mấy cô nữa nhưng mà khủng khiếp quá rồi cái cái mì gói đó là mình xé họ xé họ lấy cái họ cắt để cái bao họ, họ đựng cái dạng khác thì dĩ nhiên với cái này nó hay nha tôi xác định tối với tôi thì nó hay nhưng có điều chi ly quá cái thành thói quen kẹo chết hả à, chừng chừng đúng cái gì sư nói rất đúng rất thâm thúy tôi không có chửi ai hết tiết kiệm là đúng nhưng cẩn thận mà nhiều quá anh riết nó rối rồi tôi chịu câu đó này lần đầu tiên ừ. hiểu không tiết kiệm là đúng. đúng nhưng mà quá đi nó quá sức ví dụ như chị có thấy là tôi tôi bây giờ tôi có bị bị mấy cái mà tôi đang sợ nè là mấy cái cộng thun á phải ừ. tôi cần dữ lắm ừ. mà cứ thấy là tôi lụm riết tôi cũng sợ nó chà cái này mà thành nó quen là chết luôn thành chuột thành sóc ừ. thì chuột sóc nó hay tích, tích kết á kinh khủng lắm đó cho nên nhớ nhà nhớ cái này quan trọng lắm mà cứ cứ cứ ờ, ờ, cái dụng dụng dụng dụng mất cần lấy gì xài cái câu đó lại câu hay nhưng mà xui một chỗ tích lũy tích lũy mấy cái thùng ngày hôm qua mà ông ông ông tiêu diêu mình cực lạc của em vậy nhớ không có nhiều người là không có dục nghe không biết cái thùng đó nhớ cái thùng đúng đó cái thùng nước không cả mấy cái miếng cắt tông ngày qua là nhiều người họ cũng dục bây giờ họ nói mà để họ lót cái gì đó lót hoặc che hoặc trắng cái gì đó họ giữ lại hết họ giữ cái người vô nhà không có lối đi có biết đó không biết họ khổ như vậy đó cho nên có ba hạng người nhận tha thiết với cố thiết của mình trừ ra người đoạn kiết người đựng kiến là người không có tin gì hết khi họ sống họ không tin gì thì thôi mình không động tới họ nha cái hạng đặc biệt thì họ không có màng gì nhưng mà có cái hạng, có những cái hạng mà biết tin chút đỉnh Là có ba hạng: một là họ sống hoàn toàn không có, có bố thí cho nên họ đang cần cái công đức dữ lắm thứ ừ. hai công đức bị thiếu thứ ba là vì quá thiết tha với thiện pháp thấy ai làm họ cũng trầu chân họ chờ của mình có, có, có nó ừ, à, cô có biết chuyện này không con nít nhà giàu nó đâu có thèm gì đúng không đúng. vậy chứ mỗi lần nó nó thấy mà mà đốt pháo á, là nó canh lên nó lụm nít đang nó nít việt nam á mỗi lần thấy người ta mà bài mâm cúng này đó nó cũng đứng nó gờ mặc dù nhà nó ăn ngập mặt chắc mấy cô lớn hơn mình em cũng biết đó của nít con nít nó vậy đó nó không có thiếu nhưng mà nó thấy cái gì mà lạ cũng bung rồi nó coi mình nó nó mê cái đó lắm nó thấy à để đây cũng vậy cái người mà phước họ nhiều nhưng mà khi họ chết rồi họ thấy mà ở đâu có phước báo có thuyết pháp có trai tăng rồi họ cũng tới họ coi rồi họ có coi có ai nghĩ tới họ không đi nên nhớ trong kinh nói đó là à, có hai loại à, đời sống một cái loại gọi là upattanupachivi tức là sống nhờ cái sức nỗ lực thường ngày ở bách tha lúc bách chi vi cứ là sống mà nhờ nỗ lực thường ngày thế như như con người mình này hiểu không ừ, mình không có nỗ lực đi làm là mình lấy gì ăn dạ. hiểu không gọi là mình không đi làm nhưng mà phải có người khác đi làm để nuôi mình thì như má mình dạ, dạ. vợ mình chồng mình con mình hiểu không? hiểu chưa tức là sống nhờ cái nỗ lực hiện tại gọi là con sóc con chuột con cá con tép nó phải sống nhờ sự nỗ lực của nó không hiểu không? nhưng mà nó có cái hạng thứ hai gọi là căm mắt quá lu quá chi phí có nghĩa là sống nhờ cái phước hồi hước quả phước ví dụ như chư thiên và mang nhất là mấy loài quá xanh họ đang họ cũng chiều cao này họ cũng cái nhan sắc thế này cái họ cũng có hào quang như vậy họ cũng có mọi thứ nhà cửa y gì mà chỉ cần có hào họ hướng dùng cái là cái thân họ nó đẹp lên liền cái nhà họ nó đẹp hơn liền hào quang họ khác liền mặt mũi khác liền liền khác liền tại chỗ phước vô là đổi phước vô là đổi còn mình thì mình chỉ đổi khi nào mình cái sự nỗ lực của mình nó nhiều thì cái đời nó mới đổi một bên là do nỗ lực nhiều thì đời mới đổi còn bên là phước vô là đời đổi như cái hạng nhất là upatha nupa nupachivi tức là đời đổi do nỗ lực còn cái nó gọi là sống do nỗ lực còn cái hạng thứ hai gọi là kamma phalu pachivi có nghĩa là sống do phước nghiệp hồi hướng ừ. phước vô là đổi đời liền đổi liền tức là thuộc ờ, loại chúng sanh thiên quá xanh quá xanh xanh không hạn chưa hẳn là thiên ví dụ quá quá xanh nó bao gồm cả thiên và không thiên ừ. ví dụ ngạ quỷ quỷ Atula đó nó thì nó cũng là cái loại quả xanh và ngoặt là phải thiên ừ. thiên là nằm trong quá xanh ừ. mà quá xanh là bao trùm hiểu không? Ừ. hiểu với bao trùm hiểu đó, cho nên mình hồi hướng họ là họ mừng lắm mà nhớ vậy nhớ ba hạn mà đang cần vứt nhớ ba hạn hạn một là gì không tôn để hai à, làm là không đầy đủ thứ ba là chờ, chờ rất là tha thiết mong cái quá quá tha thiết cái thiện ừ. quá tha thiết cho nên họ không phải thiếu nhưng vì họ thấy họ nhào quá thôi mà có không có hạn thì không ngoài đời mình có họ phải nghèo họ thấy ở đâu mà nghe nó có đâu mà có cho miễn phí rồi cũng xếp hàng à, hoặc là hôm qua tôi mới giảng đó là thiếu nghèo thì không nhà đâu có thiếu họ thấy chỗ nào hạ giá là nó nhào cái rồi chứ nó cho hiểu không ừ. Ờ, biết rồi bây giờ mà bây giờ mà của thông báo của nó bây giờ mà của phát không ừ, áo quần nữa có đó. kỳ rồi dạ, dạ. kỳ rồi có cái có có cái vụ mà, mà cứu trợ miền trung đó là dạ. có biết công an xã cũng cho người nhà tới xếp hàng nữa ừ. con đó. đọc báo dạ cho con đọc báo rồi trong Việt Nam này có cái màn nó có cái quỹ của nhà nước kêu là ủng hỗ trợ hộ nghèo á là cái hội phanh vui ra trong đó là toàn là gia đình cán bộ không ừ. mà nhà hai tầng ba tầng cũng có tên trong đóng nữa viên bảo là có nhà lâu sam nhưng mà trong đó có ghi luôn trong hộ nghèo là thích nữ viên bảo nè mỗi tháng cần nhận hỗ trợ luôn hết mà hỏi ra là viên bảo dự tâm là toàn là hai tầng ba dạ hơi bởi vì sao vì nó quá thích tiền đi nó quá thích cho nên nó thấy vào chỗ nào mà mà nhét cái tên nó vô được là, là nó bây giờ nó hiểu phải không bây giờ giảng cái này là dân Việt Nam nó nghe nó hiểu rõ lắm nè ừ. nghĩa là nó giàu nhưng mà nó nghe nó có điều kiện là bắt đầu nó rút cái tên ở đây cũng vậy à, thứ nhất là nó hoàn toàn tu gì hết nó là giết nó chồng chân là đúng rồi ừ. hạn đứa hai nó bị thiếu nhớ cô mà nãy cô ngạ quỷ hồi nãy không ở rượu, ruộng của ờ, tú ni rồi rồi rồi rồi rồi rồi ông quên vừa nghe trong quên rồi cái ông Việt Nam hỏi cô là ai đó hay hay ứng vô sở trụ rồi không nhớ tính à dạ không nhớ thì Ồ, tức là nãy là mới ngồi mới nhớ trai rồi như vậy thì như vậy là đủ 10 đúng ra bài này tôi giảng thêm nữa nhưng mà nó kẹt chỗ là bây giờ là nội mà mà, mà nãy tôi có nhớ giảng không học tổng quát là 14 25 dạ. nhưng mà học chi tiết á, thì cái 14 này tùy chúng sanh bây giờ tùy ba loại phiền não nãy nhớ ba dạng không dạ. và thứ hai nó tôi giảng là tập thiện dạ. thì cái tập thiện này là tùy trình độ Dạ. mà bố thí khác nhau dạ. trì giới khác nhau rồi cung kính phục vụ tiền định bla bla bla bla ngay cả cái, cái, cái, cái điều chỉnh tri kiến cũng khác nhau đúng không dạ. có người họ điều chỉnh là sao mang tiếng là điều chỉnh thật ra họ bổ sung cái cái không biết còn có người điều chỉnh là điều là bổ sung cái đã biết khác nhau chứ ừ. à, ví dụ như mình thấy trong chữ tăng như ngày hộ pháp hoặc ngày pao ừ. hoặc các vị pháp sư tồn tại các vị biết mỗi ngày người ta vẫn phải đọc thêm chứ chứ đâu phải là, là ngày ngày hộ pháp ngày ngưng tôi không tin tôi tuyệt đối không tin và tôi có mấy bức hình chụp ngày gì ngày Mahasi dạ. trời nực quá nhớ trần dạ. mà biết ai lét chụp hình đó mà người đang ngồi ngày ngày ngày ngày tra cứu người để cho một đống người lật mà ngày là pháp sư tâm tạng pháp sư tâm tạng nhưng mà vẫn bởi vì sao đâu phải là cái nào mà ngày cũng nhớ hết thứ hai ngoài tâm tạng ra nó còn tới một tỷ sách để, để tra cứu thì cái chỗ nó kỳ quá cái chỗ đó tâm tạng nói tối quá ngày mới đi tra chú giải mà chú giải mình thấy cũng cần phải coi thêm bắt buộc phải coi nhiều thêm nhiều nguồn mà dễ sợ tới đẳng cấp Mahasi Sài Gòn mà nó còn ngồi người lục còn mình Việt Nam mình chỉ là vô nghe ba tự pháp xong là vô thượng chánh đẳng chánh giác a Nậu đa la tam niệm tam bồ đề là không cần học mà Việt Nam mình là xuất sắc cái chỗ đó thiền nói chung là mình thiền khoảng chừng hai tuần là ra là nó nói hào quang nó sẽ đỏ trời trong khi bên, kia nó tu một đời cũng ra gì hết à, mình là biên địa nhưng mình được mình, mình nhờ có cái biên chế đó, cho nên là mình không đánh đổi, <laughs> dân biên địa có có hưởng biên chế cho nên là không cũng hiểu mọi đó cho nên là, là tức là sáng nay sáng nay mình học một một số vấn đề đó là cũng 14 25 nhưng mà tùy vào trình độ và cuối cùng chắc tôi phải chốt lại chỗ này chứ không phải chốt lại để mà, mà đó là người mà sơ cơ thì thấy rằng có thiện hành có ác hành trong ba hành đó đúng không ta dạ. ba hành là là là phúc hành phi phúc hành bất động hành nhưng mà nói vậy dễ khùng lắm tại vì trong đó có cái bất động nó tiền vô sắc phải khùng lắm cho nên tôi gom chung là có hai hành thôi tức là cái thiện hành và cái ác hành đúng không ừ thì khi mà ở một cái cách nói mà sơ cơ á, thì mình thấy có ác hành thiện hành ừ. nhưng mà cách nói rốt ráo đức phật ngài dạy thế này ngài không còn phân thiện ác nữa ngài nói ngày nào còn một tí ti hiện hữu của pháp hữu vi dầu vi tế cách mấy thì cũng đều đáng sợ và đáng chán hết nghe kẹp không ừ, ừ. còn một mảnh nhỏ thôi ví dụ như phi tưởng phi tưởng không thì khỏi nói mà ngay cả cái sự có mặt sự, sự cái sự cái hơi thở cái, cái giây phút mà tồn tại của một bậc thánh thì đối với đức phật cũng là cái gì đó cần phải liềm bỏ bởi vì mình không có lý do gì để mình tồn tại trên đời hết và tất cả những người mà nghe cái bài giảng này họ bị sốc nặng lắm vì họ nghĩ rằng là tại sao cái sự có mặt trên đời này nó hay quá nó đẹp quá nó vui quá mà tại sao nói là không có nên là tại vì sao là tại vì hiện giờ họ đang ok ừ không chỉ nếu họ biết cái này họ mới rung nè cứ tiếp tục lưng hồi đi chiều nay mà bác, bác sĩ nói ung thư một cái là họ thấy đời nó khác rồi mà nếu họ biết lần tắt thở rồi đó cái khả năng mình đi xuống nó cao hơn khả năng đi lên họ biết thêm một chuyện nữa khi mà trở trở lên rồi đó thì cái cơ hội mình tu tiếp cũng thấp rồi họ còn biết thêm nữa là ở dưới địa ngục nó khổ cỡ nào làm heo làm chó nó khổ cỡ nào mà cho tôi nhớ hoài hai chuyện lạ thì chắc kiếp gần đây tôi bị tôi không nghĩ ra địa ngục tôi lại nghĩ hai chuyện này chuyện nhất là tôi cứ nghĩ ám ảnh vài chuyện đi làm dâu rất là lạ tôi là đàn ông tôi tôi hồi nhỏ ờ, chắc tôi do nghe kể cái cảnh mà tự nhiên ở nhà ba má thương này nè rồi tự nhiên đùng không đi lại cái nhà cái thằng lạ quắc à làm không làm dâu bên âu mỹ không có sợ bên việt nam với quê ba má ho hay ba má mình ho hen nghèo đói cũng có lo đi qua nhà bệnh thức khuya dậy sớm nấu cám heo rồi nấu nước trà đội lên đầu này cho bà mẹ chồng mà bà không giữ bà đạp vô mặt mình rồi thằng chồng nó nhậu rồi đi về nó đánh bùm mặt rồi nói chung là đủ cái chuyện á tôi nghĩ cái cảnh mình nó vô lý á. mẹ tôi tôi không có múc được một cái nhận cơm rót một ly nước mà tôi đi về tôi làm thân trâu ngựa mà không được trả tiền tháng đúng không làm dâu đâu ai trả tiền tháng đâu làm thân trâu ngựa để cho thằng kia mỗi đêm nó vô nó giày dò nó hành hạ rồi đẻ con cho nó còn gia đình của nó là tha hồ đối xử với tôi như là một con thú đó là cái sợ thứ nhất cái sợ thứ hai tự nhiên tôi ám ảnh cái cảnh mà 4 giờ sáng người ta đang ngủ mình mình bị lùa vô cái chỗ mà xẻ thịt á biết không biết nữa đó chứ mấy cô dạ. không biết đó luôn rồi ờ, quên ăn chay ăn chay ăn chay chẳng biết đó đâu cha chỉ biết là giờ đó ta làm tàu hủ thôi cái đó kiến thức phổ thông yeah. Dạ. có nghĩa là tại sao ta phải lựa lựa giờ đó biết sợ sao thịt nó tươi chứ bây giờ giết đầu hôm nó phải bắt công bảo quản rồi đợt này là nó vô là nó chích điện đập đầu không cắt cổ xong rồi nó xả ra là nó giao nó tại vì nó làm vừa xong rồi trời rạng sáng rồi là bắt đầu nó đi giao cho các cái cơ sở đại lý phân phối ngoài thị trường hiểu không cho nên là cái tầm tầm khoảng chừng ba hay bốn giờ gì đó là nó phải lùa mấy đại ca của mình vô và bắt đầu là ừ, chết điện hoặc là lấy búa nạm không nữa là cắt cổ tùy không tùy công đức xong rồi bắt đầu xả ra là là gì mới đưa ra chợ liền thật tôi nói chứ mà là không có làm đồ hôm ừ. nói chung là trong ngày chỉ có thời điểm đó để làm thôi ừ. không có làm lúc khác được làm đúng lúc là thôi mà giờ đó là bị lùa đi giờ lùi mà bây giờ là bây giờ mình đang ba người ngồi học ngồi bàn giáo lý rồi má mát mẻ bay rồi bay bọc rồi núi rừng đẹp nó tắt thở một cái là mình không biết lúc nào mình vô như chỗ đó vô đó rồi là có gì khỏe luôn còn cái chuyện mình nói mình tu kiếp này tu kiếp cái, cái nợ cũ mình nhiều quá cái nợ cũ không dạ biết là cái gì cũ cho nên mình không có chắc là bây giờ nó tắt thở một cái rồi nó đi đâu mà tôi ớn nhất là thì rất nhiều cái khổ mà đặc biệt tôi ám ảnh hai gọi qua tôi sợ cái cảnh mà tôi nhìn người thân tôi bị cái gì đó mà tôi cứu không được cái đó cũng, cũng đặc ừ. biệt không? nhiều cái khổ lắm gọi là khổ chiến tranh không là dắt díu ông ngoại bà nội rồi vợ mình có bầu rồi em mình nó còn nhỏ mà thùng thao chén dĩa chạy giặt á phía xa bắn bắt bơm cắt gum cắt cung tôi luôn hết rồi chạy rồi má ơi má con lọt giếng là má ơi quay nó lại leo lôi lên rồi đang đi hồi cái má mình nó con ơi con đi đi má đi không nổi vậy đó con để má nằm ở đây đi chứ còn con mà ở đây ngồi mình chết chùm thôi con đi đi con con để má ở đây thì con tôi hình dung cái cảnh đó chứ má ơi con lọt giếng rồi con chết chết cha thằng tèo nó lên cơn ờ, đau tim rồi chị hai ơi hoặc là mình thương ai đó mình phải bỏ cha bỏ mẹ bỏ người thương đi vô trong chiến trường đêm gọi là nhìn gọi là sao treo đầu súng mà không biết sáng mai còn mạng đi về ngoài về hậu phương hay không đêm đêm ở trong rừng sâu mà nghe tiếng nhạc ngoài phố nó vọng về nghĩ cảnh nó cũng ngán đó là lưng ngồi rồi nhỉ là tôi tôi chỉ tuyển ra vài cảnh lưng ngồi cho vui thôi cho vui thôi không chứ còn mà tôi móc ra càng cái còn tan nát nữa cảnh mình nó làm cái con gì lúc chút ở trong ống cống lúc chút mà đã lọt vô cái cái chữ lúc chút rồi thì không biết kiếp nào nó trầu lên cho nên cái thiện ấy lúc sơ cơ thì có thiện hành ác hành nhưng mà nói rốt ráo thì cả hai thằng này đều lúc nhúc cái thiện tôi đang nói thiện dục giới chứ ở ờ, xin lỗi cái thiện hiệp thế nha đang nói thiện. bởi vì trong cái nhìn của thánh nhân thì cái ác nó giống như phân tươi phân mình mình mới vừa đi ra nó chạm bẹp này nó, nó, nó, nó, nó nhấc lầy đó ừ. còn cái phân còn cái thiện nó giống như là phân khô vậy đó ừ. cái là phân mà đã được sấy khô rồi vây khum rồi bỏ vô trong bịch chân không ừ. nhưng mà vẫn là phân nó đỡ hơn cái kia nhưng mà nó vẫn là phân và bữa tôi hỏi ai cũng từ chối tôi hỏi bây giờ tôi sấy khô rồi rồi tôi cho vô mình tặng người dài gối rồi giờ chơi không ai lấy hết mà khi mình đó sấy khô là là bao nhiêu độ rồi rồi rồi nhẹ cầm nhẹ lắm rồi cho vô bịch chân công rồi nó, nó về chơi đó. thích của ai thì tôi xin người đó về tôi sấy cho mà họ cũng không nhận tại sao vì đó là phân yeah. Dạ. mà mình hứa đủ điều tôi hứa bao bì đẹp luôn nữa tôi nói bao bì đẹp họ cũng không chịu lấy rồi tôi nói để in tên cô nó nói luôn họ cũng không chịu không chịu không là không tại vì nói thân mà lấy làm gì mà mình đã nói sấy khô lắm mà hứa hẹn <laughs> bao bì rồi nó có email điện thoại địa chỉ rồi tôi lên hết mà họ facebook luôn họ cũng chịu họ nói xin làm gì xin làm chứ còn còn có lấy chứ khác không lấy cái đã mình từng cân cổ biết bao nhiêu đây cho nên như vậy thì mình tổng cộng tự gọi là tổng chi à, có nghĩa là à, là, là học căn bản thì vẫn có 14 25 không? cấu tạo tâm pháp của chúng sinh thì gồm có à, cấu tạo chúng sanh gồm có tâm và vật à, tâm là vật là vậy ra 4 cộng 24 vật là mà 1 cộng 13 cộng 14 1 cộng 13 25 là học tổng quát nhưng tới hội đầu sâu vô mới thấy thì ra cái 20 10 cái 1 13 25 24 đối với thánh nhân đều là phải bỏ lại hết mặc dù chia ra thì nó vậy giống như ừ, ở đây ai dân thì dân Việt Nam không hiểu dân thị sĩ gì vậy biết rác là phải chia nhớ không Đúng. cái rác cái rác nào là rác thực phẩm ừ. rác rác nào là cái rác mà recycle rác nào rác cây cối đúng không dạ. nhưng mà đã nói là rác thì là rác nhưng mà ok trong trường hợp đặc biệt thì mình phân loại chứ như đây mình thấy có bao đen nè bao vàng rồi đúng không rồi có cái bao 17 lít 35 lít nhưng mà thật ra là là là là, là, là, là, là đã là rác rồi cả là rác rồi rác thực phẩm mà nãy tôi đã nói cái bịch sấy khô ngoài lấy thôi ok à, thì tại sao mình phải tu tu 25 tại sẽ có lúc nó thành 10 là bởi vì khi họ ngán cái 25 quá đi họ mới biến tất cả 25 này thành 10 cho con nhờ con lại ừ và tại sao phải tu cái 10 10 10 ba la mặt á con tu ba con biến 25 đưa nó vô số 10 ba la mặt đúng không yeah. Dạ. đúng chưa có học này rồi phải không mà tại sao phải tu ba la mặt vì con muốn mai này con có được 37 bộ đề dạ. phật ừ. hiểu không ừ. hiểu chưa ừ. mà với 37 này thì con không còn 13 14 25 nữa đúng không ừ. thì hiểu chưa nhảy ừ. mà đi chết đi <laughs>